không rên đâu Mẹ mắng đấy Đánh vần thôi À su hơi ơi su <laughs> Rồi Ơ ơ ơ Chị làm sao? Bánh kem của tao Bánh kem của chị á? Của chị lúc nào? Chị bị ảo à? Xem tiktok ít thôi đi về muộn rồi em nốt cơ nốt cơ nghiện cái gì muộn rồi kìa hãy đưa em về đi anh ơi em nghiện rồi thôi anh ở lại mình cho chuyện một chút thôi có chi xa hẹn thế để lòng này mai khắc khi hết mưa ngừng rơi không không sau một hồi sau một hồi vật lộn với thiên nhiên thì mọi người ơi tôi thất bại Cậu ba Em thương cậu Mà cậu thương ai á Bóng đò gặp ngang bến sông Biết anh sang lòng em vui thầm Viết bài thơ trên giấy hoa Mang tiếng yêu gửi trao tình em Cậu hai Em đợi cậu sau này cầu cưới em nha bóng đò cập ngang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu